đầu đàn ấy

con này rộng khỏe nhỉ tàu ừ. đán cơ mà Ờ, lắc nhìn phê nhờ để còn mở đuôi nữa cơ đức ạ rộng khỏe nhờ mẹ quả rộng này này hay mở đuôi thật đấy lắc lắc tí lắc ra đuôi hay, lắc lắc này nuôi mới sướng này con vàng đừng có tranh phần nhảy được lắc ra đuôi đừng nhổm nhá nhổm dậy nó bay đi ấy. này xem này con này ra đuôi đẹp thật clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em Lý Lặc Ai kết con bổi này thì à, alo cho mình số điện thoại là 01692 885 188 nha Con bụi chế lắc rất là đẹp Chế lắc và chế đuôi con này nhanh nhẹn nhỉ lạnh này mà đánh ấy mà mình mà mình đổ đổ mùi hơi lạnh có rúng lại ăn mồi trên lắm rồi này nó rộng khỏe nhở? Ừ. xem đi chuẩn bị đánh hơi vướng cành cái này không vướng cành xem hôm nay đẹp về lòi thôi không sao thấy thế là được rồi đồ đan nhưng mà nó phải chơi thế chứ mẹ múa nhau nữa cơ con này nuôi mới sướng nhỉ anh này đang nuôi này thịt quật này lắc cũng ấm mẹ đuổi thì xoáy liên tục đánh đi ngó lắm rồi cứ người gọi là nó nhảy này đừng có mắc nhá sợ nguy hiểm cái lồng lắm ấy sẽ có lần hai Ếch. khoan đánh đít con này cảnh thế ngon ơ thế lại không đánh đấy lại xuống mẹ ở kia nhảy mới chết này bây giờ định nhảy này nó cứ định nhảy trên xuống lại không nhảy lại xuống dưới này chưa vào cầu còn đánh ngoài thôi cành đẹp thế không đánh lại toàn đánh từ bụi lên chơi lý lắc rất là đều mẹ đậu cạnh lồng nhé con này trên nhảy xuống chết này ui trời con này lên đến đoạn này nó lại dừng này đấy mấy cái cành này thì không nhảy này đức gần lên đến lại thôi này ừ, phát nữa nó không không sập thì ra đội Lên Tí nữa thôi mà không lên à Khôn nhở con này Phát nữa đi Nốt đi nó quấn thế này nó không bỏ đâu nốt phát này không sập nữa giả đội nó vào lồng chưa cũng phải dành phần nữa được đấy con này xuống này chết này nó động trên thang viền lồng kìa này sáng hàng cực khôn cực khoai nữa đi này đến đấy lại thôi này tí nữa là phát phát đi mấy cây cỏ nhìn đỡ thì vướng mắt sáng Ok nha anh em này thì khoai này Hãng cực kỳ khoai sọ nha Cực kỳ khôn luôn Clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn Ai kết con bổi này thì à, alo cho mình số điện thoại 01692 885 188 Con hàng rất rất là khôn và nó chơi rất là nhiệt Ok Wow, mày cũng cuối cùng cũng sập Tung đánh cái cuối cùng cũng sập được cái con này khổn cứ ma luôn đi xuống xe mặt mũi nào đang rửa đấy ai khổn như ma luôn bây giờ thì ôi thôi rồi mồi đánh vào ngũ người luôn đây vướng cành lá mình không không không để dập xuống hết được Ai, đánh nó đi đánh nó hảo giận đi màu đủ đẹp hết rồi. rất là hàng máu